Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Và trên tay mình đây đang là bộ sản phẩm mới của nhà The Memoria Đó, Mình cũng đã chia sẻ các bạn khá là lâu ở trên youtube rồi Nhưng mà mình cần nhiều thời gian để trải nghiệm cũng như là để đánh giá những cái mùi hương này Thì đây là một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc Và cái bộ sưu tập này là bộ sưu tập uh, ký ức bất tận bộ sưu tập mới của nhà The Memoria Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm của mình về mùi hương này Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những mùi hương đó sẽ phù hợp với cái phong cách và nó sẽ mang tới hình ảnh như thế nào nha Trước khi vào nội dung chính của video thì mình muốn chia sẻ với các bạn lý do vì sao mình lại để cái video này vào cái chuyên mục nước hoa Việt Nam Tại vì với cá nhân mình khi mà mình lập ra cái chuyên mục nước hoa Việt Nam ấy thì mình có một cái tầm nhìn lâu dài đó là sau này khi mà cái việc sử dụng nước hoa ở Việt Nam nó ngày càng phát triển rộng rãi nhiều người biết tới hơn thì có nhiều thương hiệu Việt cũng như là những thương hiệu phân phối mà các bạn dễ dàng tìm kiếm ở Việt Nam như kiểu uh, à, Dynic, như kiểu The Memoria hay là Horion thì đó là những cái thương hiệu mà các bạn dễ dàng tìm kiếm thì đây sẽ là một cái chuyên mục để chuyên nói về những cái thương hiệu như vậy và đó là cái lý do tại sao mà mình cho một cái thương hiệu nước hoa Hàn Quốc vào cái chuyên mục nước hoa Việt Nam để để cho các bạn đỡ thắc mắc nha sơ qua một chút về bộ sưu tập lần này thì ờ, The Memoria kết hợp với một perfumer đó là Jennifer Jumpin thì bà này ờ, là một ờ, perfumer tốt nghiệp ở Firmenich một cái thương hiệu một cái công ty là hương liệu khá là lớn ở trên thế giới và bà đã có một cái khoảng thời gian làm 7 mùi hương cho một cái brand đó là Molten Brown thì ở Việt Nam nếu như là bạn nào chơi nước hoa thì cũng có thể biết tới cái thương hiệu này và mình cũng đã thử qua vài cái thương hiệu của Molton Brown thì cũng thấy rằng là khá là ok và cái quan trọng nữa đó là cái bộ sưu tập này thì được lấy cảm hứng từ việc 6 thành phố đi du lịch 6 thành phố ở ở châu Á và nó mang một cái ờ, gọi là mùi hương đậm chất phương Đông và quan trọng nhất là hôm ngày hôm nay thì mình sẽ mặc áo chim cỏ hoa là cành để dẫn các bạn đến những cái địa điểm của The Memoria Bây giờ mọi người ấn vào nút like đi để mình đưa các bạn đến địa điểm đầu tiên đó chính là Zilfen màu xanh à, Mình có một cái kinh nghiệm khi mà mình thử những cái nhà nước hoa lạ đó là mình sẽ thử những cái tông màu xanh như thế này xanh lá cây và xanh nước biển thì thường nó sẽ là những cái tông mùi nhẹ nếu như các bạn chẳng may nhá các bạn thử nguyên một bộ sưu tập mà các bạn thử phải những cái mùi nặng đô ngay từ đầu mà các bạn không hợp thì nhiều khi các bạn sẽ bị cái ác cảm xấu với cả bộ sưu tập đấy thế nên là đây là một cái kinh nghiệm mình truyền lại cho các bạn đó là hãy thử những cái tông ừ. màu xanh nhẹ nhàng như thế này ừ. thì cái mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn có thể hình dung ngay được một cái màu đó là một cái màu xanh như thế này đúng như cái thiết kế của chai luôn đó, thì nó là mùi của trà ô long Hơi một tí khói nhẹ kết hợp cùng với cái nét mùi thơm kiểu tươi của thuốc lá Và cái mùi hương này nó là mình khá là bất ngờ Và mình nghĩ rằng là mình đã thành công khi lựa chọn cái màu xanh này là cái khởi đầu cho cái bộ sưu tập này Và cái mùi hương này ấy, thì uh, nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn sẽ thấy là có một cái mùi hơi chát ở đằng sau của của sung và toàn bộ cái top nốt này nó là mình xác định ngay đây là mùi hương dành cho nam giới và ở đây thì không phải là những cái bạn nam theo cái kiểu trẻ trung theo cái kiểu nhộn nhịp kiểu nhiều năng lượng mà những bạn nam ở đây có xu hướng trầm kiểu sống kiểu chậm tách bạch với cái thế giới thế giới nhộn nhịp ở ngoài kia và khi mà dry down ấy, thì Zilfen nó mang tới cho mình một cái mùi hương có xu hướng khô nhiều hơn và cái mùi hương càng ngày càng trở đến nam tính và trầm hơn thì nói qua một chút là cái Zilfen là một cái ngôi làng ở cổ ở Đài Loan và cái ngôi làng này thì hiện nay là được khai thác du lịch khá là nhiều và Giufen nếu mà dịch ra nó là cửu phần thì cửu phần nó nói về một cái ngôi làng ngày xưa chỉ có 9 hộ gia đình ở và ngôi làng này thì có một cái không khí nó khá là yên tĩnh sáng sớm nó như kiểu là các bạn đi lên những cái thị trấn mà nó chưa được phát triển du lịch ấy nó rất là hòa mình vào thiên nhiên xung quanh là núi đồi các kiểu thì cái mùi hương này phải công nhận rằng là khi mà xịt ra thì nó đúng mang tới cho mình một cái cảm nhận như vậy nói qua một chút về cái độ bám tỏa thì Zilfen nó có một cái độ lưu hương ở trên da mình khoảng tầm 4 tiếng hoặc là hơn một xíu nó có thể phụ thuộc vào cái thời tiết nhưng mà về trung bình thì khoảng tầm tồn tại trên da mình tầm 4 tiếng thì có thể nói đây là một cái độ bám tỏa nó hơi hạn chế thì các bạn có thể khắc phục bằng những cái tip như là các bạn có thể xịt nhiều hơn này hoặc các bạn có thể xịt lên quần áo hoặc là các bạn có thể bôi một cái lớp Vaseline không mùi lên thì đây là cái cách mà mình cải thiện cái độ lưu hương của những chai nước hoa có cái độ lưu kém còn về độ tỏa thì đây là một cái mùi hương có cái xu hướng trầm nên là cái độ tỏa hương nó cũng không phải là kiểu ờ, thú đám đông kiểu nổi bật giữa đám đông và cái độ tỏa hương nó tầm nửa cánh tay quay đầu và nó sẽ giảm dần theo thời gian nhưng mà nếu mà em này mà kiểu lưu được nhiều hơn một xíu thì tầm 6 tiếng 7 tiếng thì mình nghĩ là đây là một cái lựa chọn rất tốt của nhà The Memoria đó là Zilfen địa điểm đầu tiên mà chúng ta tới địa điểm tiếp theo đó là một làng chài đó là Tayu ở Hồng Kông thì ờ, đây được hay được ví rằng là ở Venice ở Hồng Kông và nhắc tới những cái thứ liên quan đến làng trà liên quan tới biển thì mình phải nghĩ ngay tới một thứ đó là nét aquatic và cái nét mặn mặn của muối biển không cần biết như thế nào nhưng mà nếu như đã làm chủ đề đến như vậy thì khi mà mình nhìn thấy thì mình chắc chắn sẽ liên tưởng tới muối đến những cái nét mặn đến cái nét aquatic và cái mùi hương này thì mình có xem cái bảng thành phần trước khi xịt và mình ờ, thấy rằng là ở đây có hoa linh lang và có muối thì tôi thấy là đúng chủ đề luôn tôi mà làm giáo viên chấm văn thì tôi chấm ngay cho 7 điểm đúng đề là đã thấy 7 điểm rồi còn những cái vấn đề khác tính sau thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra ấy, thì các bạn sẽ thấy mùi của một uh, bông hoa linh lang nó như kiểu ngụp lặng ở dưới uh, cái nước biển mặn mặn vậy thì chia sẻ với các bạn một xíu đó là hoa linh lang ở trong nước hoa thì không chiết xuất được mà chỉ được sử dụng bằng những cái nguyên liệu nhân tạo hoặc nguyên liệu tự nhiên khác để miêu tả cái mùi hương giống và nó có rất là nhiều những cách để miêu tả thí dụ như kiểu là cái nét giống hoa nhài hoặc là làm cái nét kiểu xanh kiểu aquatic thì ở đây cái nét aquatic kết hợp với cái nét mặn của muối nó mang tới một cái mùi hương khá là đặc biệt và nếu như ở trong cái bộ sưu tập này mình đánh giá thì tai này là một cái mùi hương có thể nói là đặc biệt nhất và có thể sử dụng làm signature scent rất là tốt Dry down của cái mùi hương này nó lên một cái bay hơi ngọt cùng với cái xạ ấm Nó làm cho cái mùi hương trở nên ngọt ấm mát này ngọt ngào hơn một xíu nó bớt bị mặn hơn và cái quan trọng là cảm giác nó kiểu gần gũi nhau hơn Em này mình đánh giá thì có thiên hướng là unisex nhưng mà nếu như các bạn nam sử dụng thì sẽ là những cái bạn nam thứ nhất đó là các bạn nam theo cái phong cách kiểu nhẹ nhàng từ tốn những bạn nam ở đây thì kiểu thích những cái sự đặc biệt những cái sự mới lạ và có cái gì đó hơi khác kiểu thích khám phá nhiều thì ờ, các bạn có thể nếu như bạn nào có phong cách như vậy thì các bạn có thể thử qua Taiu này uh, một cái sản phẩm mà mình đánh giá khá là ổn và cái nữa mà mình muốn nói đó là cái độ bám tỏa của cái mùi hương này mà cái mà chắc chắn rất là rất nhiều bạn quan tâm thì cái mùi hương của Taiu này nó tỏa tốt hơn so với cái fan vừa rồi mà mình nói và cái độ lưu hương thì nó cũng tốt hơn một xíu khi mà nó tầm 5 tiếng ở trên da đi Hồng Kông với Đài Loan rồi thì chúng ta đi uh, chuyển sang Myanmar đi và cái mùi hương mà mình muốn giới thiệu tới đó chính là Bagan thì uh, mùi này mình cũng khen khá là nhiều ở trên những cái buổi live stream của mình và đây là một cái mùi hương dành cho những bạn nam và Bagan là một cái vùng đất du lịch nó có thiên hướng với khí hậu khá là nóng bức thực ra thì các bạn có thể xem qua một vài cái hình ảnh mà mình sắp sửa chiếu ở đây thì các bạn có thể để hình dung là Bagan là một cái khu kiểu du lịch kiểu phượt nhiều hơn và nó có cái kiểu khí hậu khá là nóng và Bagan sẽ mang tới một cái hình ảnh một cái mùi hương nó khá là mãnh liệt thì ở đây nó là mùi của da thuộc nó là mùi của dâu của mâm xôi và khi các bạn xịt ra mùi hương này nó sẽ sộc thẳng vào mũi và có thể nói đây là một cái mùi hương mạnh nhất trong cái bộ sưu tập này ờ, em này nó làm mình liên tưởng tới một chai nước hoa rất là nổi tiếng đó là uh, ờ, Ombre Nomade của nhà LV nhà Louis Vuitton này đó thì mình nhớ mãi cái mùi hương này đó là khi mà mình thử cái con LV mà mình vừa mới nhắc ấy, thì mình bị dội và mình bị uh, khá là choáng tại vì cái thời điểm mà mình thử con LV đấy mang tới một cái mùi da và cái thời tiết lúc ấy nó cũng khá là nóng kia khi mà mình xịt lên da mãi nó không hết và cái mùi hương kiểu nó rất là dữ dội nó rất là mạnh bạo ấy nhưng ở ba ga ngày thì nó lại mang tới một cái hình ảnh một cái mùi hương nó có phần mỏng hơn có thể nói rằng là uh, ờ, mùi hương này nó khoảng tầm bằng tầm 60 đến 70 phần trăm so với mùi của LV nên là với cá nhân mình thì nếu như bạn nào muốn trải nghiệm một cái mùi da thuộc của một cái nét ngọt của mâm xôi của dâu dùng các thứ thì mùi hương này là một cái mà các bạn có thể dễ dàng hình dung tới chai nước hoa rất nổi tiếng của nhà LV với một cái giá tầm gần 10 triệu đồng và hôm trước thì trong cái buổi live thì cũng có một bạn bảo là em đã mua ngay chai này khi mà anh ờ, recommend tới thì em đã thử và em thấy rằng là mùi hương này nó là một cái phiên bản nhẹ nhàng hơn và nó dễ chịu hơn rất là nhiều thay vì việc là phải mua chai LV và nhiều khi là chỉ xịt vào những ngày trời cực kỳ lạnh và vẫn phải nói lại một lần nữa mùi hương của Bagan không dành cho những cái vị khách du lịch mà có thiên hướng kiểu nghỉ dưỡng vì đây sẽ là một cuộc phượt một cái cuộc uh, đi đúng kiểu là khám phá trải nghiệm nhiều và các bạn sẽ phải lăn lê bò toài tại vì mùi hương này nó rất là mạnh mẽ nó rất là hoang dã và mặc dù mùi hương ở Bagan được làm nhẹ hơn rất là nhiều so với LV uh, ờ, Ombre Nomade và gần như rằng là chỉ có nam giới mới có thể thuần hóa được cái mùi hương nào thôi còn nếu như là bạn nữ nào mà xịt cái mùi hương này thì phải là những các bạn nữ thực sự rất cá tính phải kiểu tô những cái son kiểu đỏ đậm stress thì mới có thể sử dụng được và cái mùi hương này cũng là cái mùi hương có cái độ bám tỏa tốt nhất trong cái bộ sưu tập này lưu ở trên da cũng phải tầm 6 đến 7 tiếng và độ tỏa hương lúc vào cũng hiện diện khiến mình và tất cả mọi người xung quanh đều ngửi được chắc hẳn là các bạn đang quan tâm rằng là The Memoria thì có cái thành phố có cái tên nào dành cho nữ giới không thì mình nói rằng là có và đó chính là Lampang thì đây là một cái thành phố đến từ Thái Lan và nó đọc theo tiếng Khái là Khenanakhon. Thì đây là một cái tỉnh miền Bắc của Thái Lan và cái tỉnh này thì nó thật là mình cũng vì cái công việc của mình nó không được đi du lịch ở nước ngoài nên là mình cũng chỉ đi du lịch qua màn ảnh nhỏ qua những bức ảnh thôi và mình thấy rằng là cái ờ, khu du lịch này cái tỉnh này nó có một cái phong kiểu nó mang tới cái hình ảnh khá là kiểu cổ kính nó kiểu du lịch kiểu như kiểu bên Thái là kiểu có những cái điện thờ thế các thứ ấy. thì cái tỉnh này là một cái tỉnh cổ kính này uh, nó đậm chất lịch sử và cái mùi hương này ấy, thì khi mà mình xịt ra mình thấy nó rất là nhẹ mình kiểu sao lại mùi hương kiểu không nó không hiện diện rõ thế xong rồi mình phải xịt thêm một sót nữa và các bạn có biết một cái điều đặc biệt ở chai nước hoa này khi mà mình xịt đến lần thứ hai thì mình ngửi thấy hai cái mùi hương chính đó là hồng và trầm hồng và trầm cùng với một chút của hoắc hương Lúc đầu mình đã thấy cái vai này nó quen quen rồi Mình bảo là chắc nhà này cũng làm với một ờ, giống với cái mùi, mùi nổi tiếng nào đấy trên thị trường Thì uh, mình phát hiện ra nó giống Portrait Lady của Frederick Mill Một chai nước hoa cực kỳ là nổi tiếng với nét hồng trầm cùng với hoác hương Và ở em này nó là một cái phiên bản gọi là mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn Nó giống như kiểu con uh, ờ, Bagan ấy nó làm mùi giống với con eo vỉ thì con này nó cũng làm giống như vậy chỉ là mùi nó mỏng hơn thôi nó mỏng và nó nhẹ hơn chắc là cũng được khoảng tầm 60% và cái mùi hương này nó mang tới một cái hình ảnh những cái bạn nữ thực sự là có cái xu hướng là không còn trẻ nhưng mà những bạn nữ ở đây là những bạn nữ kiểu sắc sảo kiểu mặn mà độc lập và kiểu là có một cái nét gì đấy nó các bạn có thể xem qua cái video mình review chai Portrait Lady ấy, thì các bạn có thể dễ dàng hình dung được độc lập và kiểu rất là quyết đoán ấy nó có một cái gì đấy kiểu mạnh mẽ cứ như kiểu một người đàn ông và kiểu tự lập rất là nhiều ấy và cá nhân mình đánh giá thì Lampang này là một cái phiên bản dễ chơi hơn chứ không bị kiểu ờ, đập mặt như là em Portrait Lady tại vì mình nghĩ là kể cả cái em Portrait Lady của Felix Mail ấy thì mà bạn nữ nào kể cả có xài qua nhiều nước hoa chăng nữa mà khi mà các bạn gặp cái mùi hương đấy các bạn rất là khó để có thể dễ dàng vừa với cái mùi hương đấy thì các bạn có thể thử qua cái mùi hương này một cái phiên bản rẻ hơn để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn về cái độ bám tỏa thì em này cũng giống với em Diu Fan kiểu phần kia nhưng mà lưu ở trên da mình cũng chỉ tầm 4 tiếng thôi và bây giờ thì chúng ta đến với Việt Nam đó chính là Hội An phải nói rằng là mình là một người đi Hội An khá là nhiều Trước đây thì ngoài cái việc đi du lịch ra mình còn đến Hội An để ờ, xem concert của Hà Anh Tuấn Đó là concert vào tổ chức vào Trung Thu năm 2020 thì phải, mình không nhớ rõ lắm à, Tại vì mình là một người thường xuyên đi concert của Hà Anh Tuấn và anh Hà Anh Tuấn thì rất là thích tổ chức ở Đà Lạt và Hội An Nhưng mà mình chưa thấy có mùi Đà Lạt Thì cái mùi Hội An này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi nó rất là náo nhiệt nó rất là nhiều năng lượng một chút kiểu à, the the đến từ hạt tiêu đến từ cam quýt và một cái chút cái vị ngọt của hoa thì nó mang tới cho mình một cái hình ảnh một cái bầu không khí nó rất là khó để các bạn có thể nhận thấy nó ở Hà Nội hay là ở những cái thành phố trung tâm mà chỉ có đến những cái nơi nó yên tĩnh nó kiểu thiên nhiên thì các bạn mới cảm nhận thấy nó cũng không phải là quá là thiên nhiên quá nó giống như kiểu là các bạn đến Hội An các bạn dậy sớm xong rồi các bạn mở cửa ban công ra ở ban công thì có một cái cành cây xong rồi có một chút hoa chim chóc hót xong rồi một chút mùi của kiểu cam quýt của những cái mùi hương xung quanh tự nhiên thì cái cảm giác đấy là cái cảm giác rất là yên bình khi mà mình tới Hội An và em này khi mà try down ấy mình thấy rằng là nó lên cái nét ngọt và thực sự thì với cá nhân mình mình đánh giá perfumer này có lẽ là chưa thưởng thức một cái món đặc biệt của Hội An đó là cái món nước giữa một chút uh, thảo mộc này, một chút gừng và mật ong. Nếu như ở Hội An này có một chút của mật ong cho vào đây cùng với một chút kiểu hơi thảo mộc một tí nữa thì nó sẽ làm mình nhớ tới một cái đồ uống ở một quán đó là mót Hội An à, mình nghĩ rằng bạn nào mà đi kiểu Hội An thì các bạn đều đã uống qua cái thức uống mót rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái mùi rất đặc biệt và như kiểu là đấy là kiểu cái thứ mà các bạn phải thử khi đến Hội An vậy thì mình đánh giá là cái mùi hương này ban đầu làm ok rất là phù hợp với không cảnh nhưng mà dry down thì nó có vẻ không đúng lắm tại vì với một người một người ờ, người Việt và một người cũng đi cho Hội An khá là nhiều thì mình mong chờ Hội An này có nhiều thứ hơn ừ. mùi hương nó phải hay ho nó phải đúng với concept hơn tại vì những cái nơi kia thì mình chưa đi nên là có thể là mình không rõ lắm mình chỉ đi du lịch qua màn ảnh nhỏ thôi nhưng mà với Hội An một cái nơi mà mình đã đi có thể khá là nhiều rồi thì mình thấy rằng là mùi hương ở Hội An này làm chưa tới đó là cái điều mình hơi buồn hơi thất vọng một chút mật ong vào thì có thể rằng sẽ hay ho hơn đúng không nhưng mà bạn nào mà có chung cảm nhận với mình thì hay là các bạn đã uống qua cái thức uống mót kia rồi thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới cho mình biết à có một cái điều nữa <laughs> đó là về độ bám tỏa đúng không thì mùi hương này nó lưu cũng chỉ tầm 4 tiếng ở trên da thôi ờ, khá là hạn chế nhà này thì trung bình tầm 4 đến 5 tiếng nơi cuối cùng mà chúng ta tới đó chính là Ipo của The Memoria thì đây là một ờ, trong những thành phố của Malaysia thì tôi giới thiệu một tí tôi quảng cáo tí về nhà tôi là hiện tại là mẹ tôi bán bánh bao Malaysia rất là khoảng tầm mười mấy năm rồi ở cái khu vực uh, Ngọc Khánh này bạn nào mà quan tâm thì mọi người có thể qua để ăn ủng hộ nhá thì uh, đây là một cái mùi hương dành cho những bạn nữ những bạn nữ thích cái vai ngọt thì đây là mùi mà các bạn nên mua trong cái bộ sưu tập này tại sao mình lại nói như vậy uh, khi mà mình xịt cái mùi hương này ra mình có liên tưởng đến một chai nước hoa đó chính là Lancome La Viet một trong những chai nước hoa cực kỳ là nổi tiếng ngày xưa nhắc tới Lancome thì nhắc phải nhắc tới La Viet rất nổi tiếng với một cái tông mùi vani ngọt rồi hơi kiểu vón cục ngửi kiểu bị giả đau giả đớn ấy nhưng mà bây giờ thì mình thấy rằng là mọi người cũng gọi là lựa biết lựa chọn mùi hương hơn rồi nên là cái mùi của Lancome La Belle thì không được xuất hiện nhiều nữa chỉ có chăng là ở những cái kiểu những cái chị tầm 35 tuổi vẫn kiểu có một cái gì đấy nó nhớ tới ngày xưa và những kiểu ngại sự thay đổi thì người ta mới dùng thôi thì ở iPhone này iPhone này thì các bạn sẽ nhận thấy cái vai giống với Lancome La Viet beo đó là cái nét ngọt của vani nhưng có một cái điều hay đó ở đây mình cảm giác là nó không bị làm vón cục mà nó làm kiểu nó rất là mượt mà ở đây như kiểu là sữa vậy nó là rất là mềm mại và các bạn nhận thấy thêm một cái điểm nhấn đó là cái mùi hơi đắng nhẹ của hạt cà phê thì đây là một cái sự khác biệt mà mình nghĩ rằng là cái perfumer Jennifer Jampon này cho vào để có một cái sự gì đó nó không bị gọi là cổ điển nó không bị lỗi thời nữa bạn phải là một người hảo ngọt hãy nhớ hảo ngọt và sẽ chỉ sử dụng vào mùa đông thôi và cái quan trọng một điều nữa là mùi độ uh, bám tỏa của mùi hương này nó cũng không thua kém cái em uh, ba gang là mấy đâu uh, chỉ là em ba gang nó dữ dội hơn còn đây là cái mùi ngọt rất ngọt và rất ngọt nên là hãy nhớ rằng là để mùi hương này nếu đi để đi hẹn hò vào những cái buổi đầu thì ok còn nếu như bạn có ý định sử dụng cái mùi hương này hàng ngày thì mình nghĩ là không nên nếu như có mua thì các bạn có thể mua nhiều chai nước hoa ở trong bộ sưu tập này các bạn đổi gió và em này thì đi hẹn hò ổn và mình đánh giá là đây là một chai nước hoa làm cải thiện làm mới mẻ hơn so với chai nước hoa Lancome La Viet Bell một chai nước hoa rất là nổi tiếng rồi và với một cái nút like thì ờ, tài xế Kiên đã đưa các bạn đi qua 6 thành phố ở châu Á những thành phố rất nổi tiếng và mỗi một mùi hương của The Memoria thì mang tới những cái cảm nhận khác nhau và mình nghĩ rằng là cái việc của bạn ở đây sẽ chỉ đơn giản rằng là lựa chọn xem mình phù hợp với cái mùi hương nào, với cái thành phố nào thôi. Và với cá nhân mình đánh giá thì đây là bộ sưu tập ờ, thứ hai đây là một cái thương hiệu nước hoa đến từ Hàn Quốc nữa được làm khá là chỉn chu về mùi có thể đánh giá là như vậy so với Dynic thì em này có cái giá đắt hơn một xíu nhưng mà về mùi hương thì các bạn sẽ nhận được những cái sự chỉn chu những cái sự đầu tư nhiều hơn và quan trọng nhất là một điều là đó là nó dễ mua ở thị trường Việt Nam thì mình thấy rằng là cũng có rất là nhiều những cái KOL những cái youtuber nổi tiếng review về bộ sản phẩm này nên là mình cũng muốn chia sẻ một cái cảm nhận của mình trên cái quan điểm là một người chuyên chia sẻ những cái thứ về mùi hương một cách chuyên sâu một cái khách quan để cho các bạn biết và nếu như các bạn đang